đầu tiên thì chắc hẳn là ở đây là những bạn nào mà đang học tiếng Trung thì ờ, cũng đã từng nghe đến hai chữ Cát Lâm và ờ, thực ra thì có rất nhiều người thì đang nghĩ rằng là đây là tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc nhưng thực tế là không phải. Khi mà năm 2012 khi mà là ờ, đã dự định là thành lập Cát Lâm thì chúng tôi cũng đã từng suy nghĩ về cái tên bởi vì nó sẽ gắn liền với sứ mệnh và con đường mình đi trong tương lai và sau rất nhiều các cái suy nghĩ và đắn đo thì chúng tôi quyết định là lấy tên là Cát Lâm bởi vì sau này nếu mà các bạn à, chuẩn bị đi sang Đài Loan và đặc biệt các ở Đài Bắc thì sẽ nhìn thấy có một con phố tên là con phố Cát, Cát Lâm nơi đây thì mọi người dân ở đây rất là thân thiện và luôn giúp đỡ mọi người và đặc biệt là những người nước ngoài như thế hệ của các cô và khi sang Đài Loan du học và chính vì vậy mà khi mà chúng tôi đặt tên Cát Lâm thì vẫn mong với một mong muốn là mang lại một niềm tin mang lại một hy vọng và cũng như là, là chúng tôi đã được được được đón nhận cái sự giúp đỡ của mọi người thì bây giờ mình sẽ có trách nhiệm mình sẽ trao đi như những gì mà mình đã được nhận lại và hình ảnh mà các bạn đang xem trên màn hình đó là hình ảnh về ờ, logo của quốc tế Cát Lâm mình và logo này thì chúng mình đã được bảo hộ bởi ờ, Bộ Khoa học Công nghệ ờ, của Việt Nam. À, cô xin giới thiệu một chút về lịch sử hình thành thì Cát Lâm của chúng mình được thành lập vào năm 2013 và đến bên đến bây giờ thì cũng đã được 9 năm rồi và cô xin giới thiệu cô là Oanh Ờ, giám đốc điều hành của quốc tế Cát Lâm và ờ, cô đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế. Ờ, bên cạnh cô là đồng sáng lập của quốc tế Cát Lâm là ông Nguyễn Anh uh, chú Nguyễn Anh Tuấn. Hiện tại thì chú đang là cán bộ của Bộ Khoa Công nghệ và chú đã tốt nghiệp tiến sĩ cơ khí của trường đại học quốc gia kỹ thuật Đài Bắc Đài Loan và trong khi mà hai sáng lập viên của quốc tế Cát Lâm khi mà học tập tại Đài Loan thì chúng tôi đều nhận được học bổng toàn phần và đặc biệt là chú Nguyễn Anh Tuấn thì được nhận học bổng uh, được nhận học bổng của Đài Loan là học bổng uh, học bổng của chính phủ Đài Loan với ờ, cái học bổng rất là lớn thì ừ, cô và ừ, cô rất là mong muốn các em trong khi mà xác định là muốn đi học Đài Loan để làm gì và chúng mình hãy cố gắng bởi vì là Đài Loan cung cấp rất nhiều học bổng để cho các bạn có thể có cơ hội được đi học tại Đài Loan nhé. Và trên hình màn hình mọi người đang nhìn thấy đó là hình ảnh tập thể của quốc tế Cát Lâm. À, đây là à, tất cả các thầy cô giáo ngày hôm nay thì chỉ có một bộ phận là các cán bộ của quốc tế Cát Lâm tham dự được ngày hôm nay thôi bởi vì là ừ, các thầy cô giáo cũng đang phải lên lớp nữa thì à, ở đây có cô Vũ Trà My, cô Vân Nga và các cô giáo cô ờ, cô Phượng và chị Thủy cũng như là một số anh chị à, trong bộ phận chăm sóc khách hàng đang đồng hành của chúng mình ngày hôm nay ạ. Và sau 9 năm Cát Lâm mình được thành lập từ năm 2013 đến đến nay là sau 9 năm rồi. Thì hiện tại thì quốc tế Cát Lâm của chúng mình đã có 1.900 sinh viên đang học tập tại Đài Loan và chiếm 10% thị phần sinh viên Việt Nam tại Đài Loan là một thị phần rất lớn. Có nghĩa là cứ 10 bạn học sinh của à, Việt Nam đang học tập tại Đài Loan thì các em sẽ nhìn thấy một bạn học sinh của quốc tế Cát Lâm của chúng mình. À, và sau uh, 9 năm hoạt động thì các Lâm của chúng mình đã vươn xa rất xa rồi và chúng mình đang hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Du học là một mảng trong trực thuộc di dân của Đài Loan và sau này khi mà các bạn sang Đài Loan khi bất kỳ một công dân Việt Nam mình có bất kỳ một nhu cầu gì liên quan đến Đài Loan thì các Lâm của chúng mình đều phục vụ nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhé. và đây là sơ đồ tổ chức của quốc tế Calam của chúng mình các em yên tâm là khi mà tại sao mà khi mà các em đã ờ, gia nhập vào đại gia đình Calam các em sẽ nhìn thấy là có rất nhiều các cán bộ đang đồng hành cùng mình uh, từ các cán bộ tư vấn từ ban quản lý từ cán bộ văn phòng rồi các thầy cô giáo thủ giáo viên thậm chí là sau này nếu mà các em lên các lâm để học ý, thì chúng mình còn có cả bộ phận uh, hỗ trợ ký túc xá nữa bởi vì các lâm của chúng mình sẽ có ký túc xá để cho các em ở nhé và ờ, đây là cái con đường mà chúng tôi đã xác định và cùng nhau đi trên ờ, thời gian đã từ khi thành lập đến bây giờ. Và cô xin chia sẻ sứ mệnh và tầm nhìn bởi vì khi mỗi một doanh nghiệp mà được thành lập hoặc mỗi một con người được sinh ra trong cuộc đời này thì đều có sứ mệnh riêng và ai cũng đều có một cái sứ mệnh rất là cao cả. Chỉ có điều là chúng mình đã tìm ra được cái sứ mệnh của mình hay không thôi. Ngày hôm nay thì cô xin chia sẻ với các em về ờ, sứ mệnh và tầm nhìn của Quốc tế Cát Lâm của chúng mình nhé. Ờ, đối với sứ mệnh của quốc tế Cát Lâm thì à, ừ, từ khi thành lập đến nay thì với duy nhất một nguyện vọng là sẽ mang lại cái hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả mọi người làm việc cùng đây thì cô chỉ đến là bản thân cô là giám đốc điều hành của công ty Cát Lâm và bản thân tất cả các cán bộ khi mà làm việc cùng nhau thì sẽ đặt cái uh, niềm hạnh phúc của mọi người lên hàng đầu và ừ, chính vì có sứ mệnh như thế này cho nên là uh, khi mà các em tiếp xúc với cả các cán bộ của công ty Cát Lâm và sau này nữa khi chúng mình đồng hành với nhau thời gian rất là dài thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là uh, Cát Lâm mình đã mang lại giá trị gì cho các bạn bởi vì đây là cái sứ mệnh và con đường mà chúng tôi đã tìm đã đã đề ra và cùng nhau đi đến bây giờ và cái mục tiêu của tế Cát Lâm của chúng mình là năm đến năm 2021 à, có nghĩa là năm nay này thì tăng trưởng 100% so với năm 2019. Tuy nhiên tuy là uh, năm 2019 như các bạn đã xem ngay từ ban đầu ấy thì clip của chúng mình thì Cát Lâm của mình năm 2019 có tổng cộng là 313 sinh viên đăng ký đến năm học và um, cái mục tiêu năm 2021 này thì được uh, các lâm đặt ra năm 2020 lúc đó là chưa bị um, ảnh hưởng dịch bệnh rất là nặng nề của covid 19 như thế này nhưng tuy nhiên thì năm 2020 à, năm 2021 đến tính tới thời tới thời, thời điểm này thì các lâm của chúng mình cũng đã uh, gần gần uh, đạt được con số của năm 2019 rồi bởi vì là uh, như các em đã theo dõi các theo dõi các kênh của các lâm ấy uh, À, xin mời Trúc Vi, Trúc Vi có thể uh, tắt loa đi cho cô được không ạ? Trúc Vi tắt loa đi em. Um, Năm hai um, năm 2019 à, ờ, thì Cát Lâm của chúng mình đã có 313 sinh viên đến nhập học và đến năm 2021 thì nếu mà các bạn ờ, để ý các cái chương trình uh, các cái lớp mà Cát Lâm của chúng mình mở ra thì khi Cát Lâm công bố bất kỳ một lớp nào mở ra thì tất cả các bạn học sinh đã đều đăng ký đầy đã đăng ký toàn bộ uh, đủ lớp cho lớp khai giảng nên là đây là một cái điều rất là đáng tự hào bởi vì trong suốt 9 năm vừa rồi thì à, những cái gì mà các cán bộ của chúng mình đã mang lại đến cho các bạn sinh viên mang lại đến cho khách hàng và đây chính là những cái thành quả mà các lâm của chúng mình nhận được sau 9 năm nỗ lực cố gắng và như à, slide phía trước thì cô vừa giới thiệu thì các lâm của chúng mình đã chiếm 10% à, toàn bộ số lượng sinh viên Việt Nam đang ở Đài Loan rồi và mục tiêu Ờ, hướng tới của các lâm mình trong 5 năm tới đó là chúng mình sẽ đạt 15% số lượng sinh viên Việt Nam tại Đài Loan là sinh viên đến từ các lâm. Và Uh, mục tiêu cho năm năm tới thì đây là mục tiêu cho năm năm tới nhưng mà thực tế thì năm nay thì các lâm của chúng mình đã thực hiện rồi đó là các lâm của chúng mình sẽ thật sẽ có một cái quỹ học bổng trị giá là 55 triệu 55 triệu Việt Nam đồng và à, nếu mà các bạn à, trong quá trình học tập tại Cát Lâm các bạn có một cái mục tiêu rất là rõ ràng các bạn có một cái ý chí vươn lên và đạt được cái ước mơ mong muốn của mình thì à, vào ngày tháng 4 năm 2022 thì Cát Lâm sẽ công bố các bạn học sinh nhận được học bổng trong cái quỹ học bổng của Quốc tế Cát Lâm này và cũng rất là mong mà các bạn ngồi ngày hôm nay ngồi đây sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để có thể giành được cái quỹ học bổng này nhé và cuối cùng thì à, mục tiêu của chúng mình là chúng mình sẽ làm tốt trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc giáo dục là môi trường giáo dục làm việc là tốt nhất và có văn phòng tại nước ngoài bởi vì số lượng sinh viên của bên mình đã quá đông rồi và về cơ sở vật chất thì trên màn hình mọi người đang xem đó là trụ, trụ sở chính của công ty mình à, tại số 9 ngách 24 ngõ 1 phố Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và công ty mình Cát Lâm hiện tại chỉ có một địa chỉ, một trụ sở chính duy nhất tại Hà Nội thôi. Và các bạn ạ, ở ờ, văn phòng của quốc tế Cát Lâm của chúng mình thì cách đại sứ quán của Đài Loan chỉ có hai đèn xanh đèn đỏ thôi. Và à, tất cả mọi hoạt động của chúng mình à, liên quan đến các hồ sơ giấy tờ thì đều làm ở trong khu vực của văn phòng của chúng mình hết nên là khi bất kỳ đi từ chúng mình đi thi chứng chỉ này hay là làm visa này thì ngay ngay cạnh ngay, ngay cạnh uh, um, văn phòng của chúng mình thôi cách có hai đèn xanh đèn đỏ thôi nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhé về uh, khu vực ký túc xá thì trên màn hình các em đang xem đó là hình ảnh lớp học của các lớp của chúng mình. Trong lớp học thì có đầy đủ toàn bộ um, máy chiếu này. Ở ở trong lớp học thì chúng mình có máy chiếu rồi có hệ thống máy tính để chúng ta có thể tương tác được tốt hơn. Rồi trong phòng học của chúng mình cũng có cả điều hòa nữa. Và trên hình ảnh mọi người đang đang nhìn thấy đó là đây là khu vực uh, ký túc xá. Cô rất là mong khi mà um, dịch bệnh qua đi thì các em có thể quay lại để học trực tuyến tại uh, quốc tế Cát Lâm. Và đây là hình ảnh ký túc xá của chúng mình. Uh, ký túc xá của Cát Gia Lâm thì có mặt bằng khoảng 200 mét vuông và có thể ở tối đa là 200 sinh viên trong cùng một thời điểm. Nên là có những thời điểm những năm 2019 và tháng 7 là toàn bộ các bạn đăng ký ký túc xá thì đã đoàn toàn bộ là phun chỗ ở ký túc xá của chúng mình rồi và ở đây là hình ảnh ờ, ở dưới tầng 1 đây là khu sinh hoạt chung Cát Lâm thì có những Ờ, tòa nhà nam và tòa nhà nữ và nam và nữ thì sẽ không được ở cùng nhau và nếu mà các bạn muốn ờ, các bạn muốn mà có thể giao lưu hoặc nói chuyện thì ở dưới này ở khu vực tầng 1 thì chúng mình sẽ set up một cái phòng được gọi là phòng phòng cộng đồng để các em có thể cùng nhau học tập này cùng nhau giải trí này và cùng nhau nói chuyện ở dưới tầng 1 ờ, và sau Ờ, sau 9 năm hoạt động thì Ca Lâm của mình thì cũng đã hợp tác với hơn 30 trường đại học trên khắp Đài Loan và sinh viên sang Đài Loan du học thì có cơ hội lựa chọn các trường đại học ở khắp các nơi thuộc Đài Loan nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là khi mà đến các lâm học ấy thì các em có quyền lựa chọn bất kỳ một trường đại học nào mà mình mong muốn nếu trong trường hợp mà các bạn chưa tìm được cái lựa chọn nào tốt thì các bạn có thể là nghe tư vấn từ các cán bộ của Thầy Cát Lâm và trên hình ảnh mọi người đang xem đó là à, hình ảnh mà các lâm của chúng mình hợp tác với các trường đại học ừ, lớn của Đài Loan. Đây là hình ảnh tập thể các các lâm cán bộ của quốc tế các Lâm vào tháng 1 năm 2020 có sang thăm và làm việc với các trường đại học Văn Tảo ở khu vực Cao Hùng. Đây là trường đây là giám đốc hợp tác quốc tế của trường đại học Đức Minh ờ, ở khu vực Đài Bắc À, đây là hai giám đốc hợp tác quốc tế của trường đại học ờ, khoa học kỹ thuật Đài Bắc nơi và hai đồng sáng lập của quốc tế Cát Lâm đã tốt nghiệp và đây là một trong những trường đại học tốt nhất của Đài Loan ạ. Và trường cũng có học bổng về hệ thạc sĩ và tiến sĩ uh, rất là dồi dào. Tiếp theo đó là chúng mình có ở khu vực Đài Trung đó trường đại học Triều Dương, trường đại học Trung Nguyên và rất nhiều trường đại học khác trên hệ thống toàn hệ thống giáo dục của Đài Loan. hay là những cái chương trình và những hội thảo quảng bá của các lăng của chúng mình à, tại Việt Nam và đây là hình ảnh các bạn là sinh viên của Quốc tế Cát Lâm năm 2019 và như ngay ban đầu, slide ban đầu cũng có giới thiệu thì năm 2019 thì tổng số lượng sinh viên Việt Nam đăng ký học tại Quốc tế Cát Lâm là 313 sinh viên. À, năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19, tuy nhiên thì các lâm của chúng mình vẫn có những cái bước thành công rực rỡ. Năm 2019 thì tổng lỗ số lượng sinh viên đăng ký đến ờ, các lâm học tập là hơn 200 sinh viên và đây là sau thời gian mà như các bạn đã biết thì ở Việt Nam mình cách ly là thời gian cách ly của chúng mình là 3 lần Việt Nam ở ờ, đặc biệt ở Hà Nội thì là 3 lần sẽ phải phong tỏa và phải cách ly. Tuy nhiên thì ờ, đối với đối với quan niệm của chúng mình là trong nguy thì có cơ và trong nguy hiểm thì có cơ hội chỉ có điều là chúng mình có cố gắng để đạt được cái cơ hội đấy hay không thôi và các lâm của chúng mình rất tự hào do ảnh hưởng của Covid-19 năm 2020 thì chúng mình vẫn hoàn toàn có thể hoàn thành được cái mục tiêu mà chúng mình đề ra và năm 2021 cũng là một năm phát triển rất là rực rỡ. Tổng số lượng sinh viên đăng ký đang đăng ký học từ đầu năm tháng 1 năm 2021 đến hiện tại là hơn 100 sinh viên rồi. Cùng với số lượng sinh viên năm 2020 chưa bay nữa thì tổng số lượng các bạn đang học tập tại Cát Lâm là gần 200 sinh viên. Từ con số này đến cuối năm 2021 chắc chắn là sẽ gia tăng và có thể đạt mục tiêu so với năm 2019 khi mà chúng ta chưa có dịch bệnh của Covid-19. Và để đạt được điều đấy thì uh, chúng tôi luôn duy trì một à, cái triết lý đó là ý chí và sự kiên trì và chúng tôi luôn coi quan niệm à, lấy cái à, bài học của ông Chung Chung Jung một sáng lập viên của um, tập đoàn Hyundai mà các bạn đang nhìn thấy là hiện tại thì các cái xe Hyundai đang di chuyển chiếm khoảng 30 đến 4 30% thị phần xe ô tô tại Việt Nam. Và ông cũng đã xuất phát từ một gia đình rất là nghèo đến từ một gia đình rất nghèo nghèo đến mức độ mà ông phải bỏ quê hương của mình để đến ờ, Seoul để có thể lập nghiệp nhưng mà hết Ờ, rủi ro này đến rủi ro khác và còn thậm chí ảnh hưởng của chiến tranh nữa và ông không bao giờ là ông bỏ cuộc cả ông luôn ờ, ông luôn quan niệm là nếu mà con dẹp họ đã không bỏ nó không bỏ cuộc thì bản thân mình là con người mình cũng không thể bỏ cuộc và vì một cái ý chí và kiên trì đấy giúp cho quốc tế cao lâm của chúng mình do ảnh dù có ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 nhưng chúng ta vẫn luôn cố gắng và nỗ lực vươn lên thứ hai đó là thay đổi um, có một cái quy tắc mà cô cũng muốn chia sẻ với các bạn đó là quy tắc một phần trăm có nghĩa là mỗi một ngày mà chúng mình cố gắng hơn ngày hôm ngày hôm nay của mình cố gắng ngày hôm qua hơn ngày hôm qua một phần trăm thôi thì chỉ cần sau 3 tháng thôi là bản thân của mỗi con người chúng ta đều đã thấy mình đã khác hơn so với cả cách đây 3 tháng rất nhiều rồi và nếu mà tính theo phương pháp lũy kế thì là sau một năm 365 ngày thì mình sẽ khác với mình ngày hôm nay 37 lần và với ý chí và một nghị lực phi thường cùng với sự cố gắng nỗ lực thay đổi hàng ngày thì Cát Lâm của chúng mình muốn chia sẻ cái thông điệp này đến với tất cả các tập thể cán bộ của Quốc tế Cát Lâm cùng với cả các em học sinh để chúng mình có thể đạt được một cái ước mơ và một tương lai tốt hơn cho chính bản thân mình, cho chính gia đình và cuối cùng thì mình lan tỏa đến đối với xã hội. Và cảm ơn tất cả các bạn đã À, cố gắng lắng nghe à, đến slide cuối cùng này của cô và ờ, ở đây thì cô mượn hình ảnh của cánh chim lạc Việt trong cái hình ảnh chống đồng của Việt Nam và thay cho lời kết thì chúng tôi muốn mượn cái hình ảnh à, lạc Việt này biểu tượng cho sức mạnh và ý chí của người dân đất Việt mà mỗi một cá nhân của chúng ta hãy cố gắng cho một Việt Nam thịnh vượng và cho một xã, xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc và cho một uh, uh, sứ mệnh của chính chúng ta có một uh, cuộc sống một cuộc sống một cuộc đời thật ý nghĩa xin chân thành cảm ơn